thank you vẫn cô đơn như bao ngày Xung quanh người ngơ cứ lướt phay Thời gian dần trôi mà đâu hay Trong đêm chỉ biết lắng nghe Tiếng gió hát vu vơ, vu vơ, vu vơ Lòng bồi hồi và con tim anh thẫn thờ Khi em ghé chôn đây Bầu trời ngát xanh thì có mây Anh lại nhớ đến em mỗi ngày lòng tròn đầy anh ở đây vẫn yêu First country I want listen that I meet you First country I want listen thì mình phải nói Cậu yêu thương chưa mất thì mua Thương thì thương cơ sao phải trói Em gọi hậu còn anh là vua Là em nói là là được mặc Nhưng anh chính là một con ong Bờ môi em dường như ngọt thật Tình yêu này hơn một con sông Giữa phố trốn bon ba Đông người qua còn anh thì mê em Có em chớm đâm hoa Trên trời cao thì có chẳng sao tung xa Re mi fa son la si mê thêm Nếu có muốn đi đâu anh đến đâu mong rằng em sẽ không chơi Thúy ấy qua lý sạch đất ai mi chú Thúy ấy I love you Bầu trời ngát xanh thì có mây Anh lại nhớ đến em mỗi ngày Dù cho có bão rồng trốn đầy Thì anh ở đây vẫn yêu First time I want listen that I meet you First time I want listen that I love you Bầu trời ngang xanh kia có mây Anh lại nhớ đến em mỗi ngày Dù cho có bão rồng trong đây Anh muốn nói là I love you 3000